Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Nam ẩm, nên tại đây tiếp tục xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và cả sương mù. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh phía Tây lại chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên độ cao 3.000 đến 5.000 m di chuyển từ Thượng Lào sang, nên vẫn có mưa và mưa rào nhẹ dài rác. Tuy nhiên, đến trưa và chiều thì mưa sẽ hết hẳn, trời có nắng trở lại, nên nhiệt độ cao nhất ngày vẫn dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Dự báo từ nay đến ngày 20 tháng 3, nền nhiệt sẽ tiếp tục có xu hướng tăng dần. Chỉ riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trong khoảng đêm ngày 18 và 19 tháng 3 có thể sẽ đón một đợt mưa rào rải rác. Với các tỉnh thành phố miền Trung, vùng từ Hà Tĩnh trở ra tới Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam ẩm, vì thế sáng sớm trời cũng có nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù dày làm tầm nhìn xa bị giảm thấp. Đến trưa chiều mây giảm, trời có nắng nhẹ nên nhiệt độ cao nhất ở đây sẽ phổ biến trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây nhưng không có mưa. Đến trưa và chiều thì chuyển nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày giao động trong khoảng từ 27 đến 28 độ. Với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời nắng sớm, mức nhiệt ngày tiếp tục cao từ 29 đến 32 độ. Dự báo cũng từ ngày 21 tháng 3, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng, các tỉnh miền Trung sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm nay. Các tỉnh thành phía Nam sẽ tiếp tục có một ngày ít mưa, nắng mạnh. Với khu vực miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nắng nóng với mức nhiệt cao phổ biến từ 35 đến 36 độ. Còn về khu vực miền Tây Nam Bộ, lác đác vài nơi cũng xảy ra nắng nóng, nền nhiệt giao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Trong khi đó, ở khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất ngày giao động trong khoảng từ 31 đến 32 độ.